oanh oanh liệt liệt sông pha tứ hải, khiến cho người người kính phục mến yêu. Nhưng để có thể oanh oanh liệt liệt sông pha tứ hải thì phải làm sao? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Quan Vũ nhờ vào bản lĩnh cao cường mà uy chấn thiên hạ. Cuộc đời Quan Vũ được gắn liền các chiến công hiển hách khó người có thể sánh bì như chém hoa hùng, đánh lữ bố, chạm nhan lương, giết văn xú, qua năm ải chém sáu tướng. Khi nhắc đến quan vũ người đời thường nghĩ ngay đến hình tượng một anh hùng trượng nghĩa vô song. Tuy nhiên, bậc phàm nhân có tài thường đi đôi với tật. Song song với võ công hơn người, trượng nghĩa vì dân, quan vũ lại là người cậy mình bản lĩnh hơn người nên sinh ra thói kiêu căng ngạo mạn, coi thường người khác. Nhìn ra được khuyết điểm của quan vũ, Khổng Minh nhiều lần khéo léo khuyên can, thậm chí từng cho một bài học giáo huấn suýt chém theo quân lệnh, nhưng quan vũ vẫn tính nào tật ấy. Cuối cùng phá hỏng liên minh tôn lưu, thân bại danh liệt, ngay cả chết cũng không toàn thây, đầu thân hai ngả. Thậm chí có người còn nhận định thế chân vạc trong Tam Quốc thành nhờ không minh, bại vì quan vũ. Khi liên minh tôn lưu hai nhà đang trong tình trạng sớm còn chiều mất, Tào Tháo cho sứ giả đến gặp tôn quyền bày kế liên minh trở mặt với Lưu Bị. Trước lúc quyết định, Tôn Quyền đã sai người đến cầu hôn con gái của Quan Vũ cho con trai mình. Tuy nhiên Quan Vũ không những không nhận lời mà còn kêu căng nhục mạ Tôn Quyền, nòi hổ không thể ả cho giống chó. Câu nói này thực đã xúc phạm quá thể đến Đông Ngô, phá vỡ chủ trương liên minh Tôn Lưu mà khổng minh trước giờ nhất nhất theo đuổi. Bị xúc phạm, Tôn Quyền quyết định trở mặt với Lưu Bị, nhân lúc Quan Vũ đem quân đi đánh phản hành, Tôn Quyền cho Lã Mông dẫn quân tương kế tự kế tập kích Kinh Châu, Quan Vũ sau bao ngày vây đánh Phan Thành nhưng gặp phải tướng giữ thành là Tào Nhân lắm mưu nhiều kế nên sau bao ngày vây đánh vẫn bất thành. Nay lại nghe tin Kinh Châu bị đánh úp, không còn chỗ để rút về, tiến thoái lưỡng nan chạy ra Mạch Thành. Vừa ra Mạch Thành đã bị quân Ngô Mai Phục bắt sống, cuối cùng bại trận phải ôm nhục tự sát, Lã Mông nhớ lại thù xưa, báo thù cho Chu Du liền chặt đầu Quan Vũ đem dâng cho Tào Tháo. Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, sau khi bái sư học thuật tinh thông 72 phép thần thông biến hóa, trở về hoa quả sơn lại cậy mình bản lĩnh cao cường, không còn xem ai ra gì. Khi có được bản lĩnh cao cường, Tôn Ngộ không đi đâu loạn đấy, xuống thủy cung đại náo thủy tề, đến âm tảo sẽ sổ âm dương ghi quyền sinh tử, lên thiên cung đại náo chúng thần. Không còn coi ai ra gì, đến ngay cả Phật tổ cũng không kiêng rẻ e lể mà khiêu chiến, kết cục bị giam 500 năm dưới ngũ hành sơn, nếm đủ gió xương phong trần khổ ải. May thay Phật Pháp từ bi đã cho tôn ngộ không con đường cải tà quy chính, hối cải làm bờ, phò tá đường tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh lấy công chuộc tội. Kỳ thực nhân sinh tại thế, tài nhờ nhân đức, vụng bởi nhân tâm. Quan Vũ thuở Hàn Vi, chuyên nghề bán đậu hũ kiếm sống qua ngày. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng lại hiếu học chuyên cần, trượng nghĩa giúp người, cung kính khiêm nhường, sớm binh đao luyện võ, đêm đèn sách học đạo Thánh Hiền nên được xóm làng yêu quý, thầy mến bạn thương. Nhờ vậy mà tài học văn võ cũng sớm ngày thành tựu, tiếc thay sau này lại vì cậy mình bản lĩnh mà thân bại danh liệt. Tôn Ngộ không xuất thân từ một tảng đá bên bờ biển, sinh ra ngây thơ thuần thiện, hòa ái chân thành đối đãi mọi người nên được Bồ Đề Tổ Sư yêu mến mà truyền thụ phép tiên. Nhưng Bồ Đề Tổ Sư là bậc chân tiên, tinh thông quá khứ vị lai nên sớm biết có ngày sẽ gây họa tai ương chỉ có nhận được bài học sâu sắc mới có thể thuần hóa ma tính, tìm về bờ giác. Tôn Ngộ Không, Quan Vũ đều là những bậc bản lĩnh hơn người, nhưng số phận hai người lại khác biệt quá xa. Quan Vũ cố chấp tự cao nên đành ôm thảm bại. Còn Tôn Ngộ Không sau khi nhận được bài học 500 năm dưới ngũ hành sơn đã sửa đổi nhân tâm, chuyên cần chịu khó, bỏ kiêu căng khinh người nên sau này đã phò tá đường tăng thành công, tu thành chính quả. Quả là thành cũng bản lĩnh mà bại cũng bản lĩnh càng khiêm tốn càng có bản lĩnh lớn người càng có bản lĩnh cao siêu thì lại càng khiêm tốn bởi vì chỉ khi biết hạ thấp mình mới thấy sở học của mình còn nông cạn kỹ năng của mình còn thấp kém từ đó sẽ gắng sức hoàn thiện mình mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chim sáu nghiệm những câu chuyện dưới đây qua đó hiểu hơn về bản lĩnh thực sự của một người hươu cao cổ và sóc con thi tài. Một ngày mùa thu trời cao gió mát, một chú sóc con chạy đi chạy lại trên một cây thông, chơi đùa vui vẻ. Lúc đó, hươu cao cổ đi qua nói với sóc con rằng, cổ tôi dài có thể vươn đến những trái cây trên cây, bản lĩnh tôi lớn dường nào. Sóc con nói, tôi có thể leo trèo cây, cây cao nhất tôi cũng leo đến ngọn được, bản lĩnh của tôi mới lớn chứ. Cả hai không ai chịu phục ai. Cuối cùng hươu cao cổ và sóc con quyết định thi để xem ai thắng thua. Cả hai mời khỉ con đang ăn quả trên cây làm trọng tài. Khỉ con vui vẻ nhận lời và nói, được thôi, các bạn thi xem ai lấy được trái cây trên tay tôi, ai lấy được trước thì người đó thắng, là người có bản lĩnh lớn hơn. Sóc con nghe xong nhanh chóng leo lên cây bắt lấy trái cây trên tay khỉ con, vui sướng tột độ, nhảy nhót hét lên, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Lúc đó hươu cao cổ vẫn đang ngây người ra, sóc con đã lấy được trái cây cầm trong tay. Hươu cao cổ không phục nói, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong anh đã lao lên cây rồi, như thế này không được tính, chúng ta thi lại lần nữa. Sóc con không bằng lòng, nhưng cũng đành thi lại. Cả hai mời Bắc Châu làm trọng tài. Bắc Châu nghĩ ngợi rồi nói, hai cháu xem kìa, bên kia sông có một cây đào rất sai quả, ai qua sông hái được trái đào trước thì người đó có bản lĩnh lớn. Hiêu cao cổ đồng ý, sóc con nói với bác Châu, cháu có một yêu cầu. Bác Châu nói, cháu có yêu cầu gì? Sóc con nói, nước sông sâu như thế, cháu không thể nào sang sông được, hãy để hiêu cao cổ cõng cháu sang sông, để hai chúng cháu cùng sang, rồi hái đào. Bác Châu nghe thấy rất hợp lý bèn đồng ý, hưu cao cổ cũng đồng ý hươu cao cổ nhẹ nhàng cõng sóc con qua sông. Lúc này, bác Châu nói, chuẩn bị bắt đầu. Sóc con thoát cây đã leo lên ngọn cây hái quả đào vừa to vừa hồng vừa ngọt. Đồng thời hươu cao cổ cũng vươn cổ hái được trái đào ở cảnh thấp. Lúc này, bác Châu cảm thán nói rằng cả hai cháu đều có sở trường của mình. Sở trường của sóc con là giỏi leo cây hái đào. Sở trường của hươu cao cổ là dễ dàng vượt sông. Chúng ta cần học biết khiêm tốn, phải nhìn vào cái tốt của người khác thì mình mới tiến bộ được. Thánh nhân khổng tử bái một thiếu niên làm thầy. Trong tam tự kinh có câu tích trọng ni, sư hạng thác, nghĩa là sư khổng tử, coi đứa trẻ hạng thác là thầy. Hạng thác là một thiếu niên người nước yên. Một hôm, hạng thác đến gặp khổng tử và nói, con nghe nói khổng tiên sinh học vấn uyên thâm, con đến xin tiên sinh dạy bảo. Khổng tử cười và nói, xin mời, con hãy nói coi. Hạng thác chắp tay bái khổng tử rồi hỏi, tiên sinh cho hỏi nước gì không có cá, lửa gì không có khói, cây gì không có lá, hoa gì không có cành. Khổng tử nghe xong, cười và nói, con đúng là hỏi kỳ quặc. Sông, biển, ao, hồ, nước gì cũng có cá hết. Bất kể củi, rơm, đèn, đuốc lửa gì cũng có khói hết. Còn các loài cây cỏ, nếu không có lá thì không thành cây, không có cành thì cũng chẳng có chỗ mà mọc ra hoa. Hạng thác nghe xong cười khanh khách một lúc lâu, rồi lắc đầu nói, không đúng. Nước giếng thì không có cá, lửa đom đóm thì không có khói, cây khô thì không có lá, hoa tuyết thì không có cành. Khổng tử than rằng, hậu sinh khả úy, lão phu xin bái cậu làm thầy. Người càng có bản lĩnh cao siêu thì lại càng khiêm tốn, bởi vì chỉ khi biết hạ thấp mình mới thấy sở học của mình còn nông cạn, kỹ năng của mình còn thấp kém, hiểu biết của mình còn non nớt, do đó sẽ gắng sức hoàn thiện mình. Hạn tín chỉ là anh học trò nghèo, nhờ hạ mình chui háng kẻ vô lại để rồi luyện được bản lĩnh phi thường, thành đại tướng quân bách chiến bách thắng, thắng cả bậc anh hùng sức mạnh bạt sơn cử đỉnh Tây Sở Hạ Bá Vương. Vua Nghiêu Vô Thuấn là bậc thánh vương, được người muôn đời truyền tụng đức hạnh và công lao của hai ông. Hai ông có được thành công và tiếng thơm muôn thuở cũng nhờ đức khiêm nhường. Vương Dương Minh thời Minh nói, sở dĩ Nghiêu Thuấn có thể là thánh nhân, chính vì sự khiêm nhường đến cảnh giới chân thành nhất. Người quân tử có đạo đức cao, học nhiều hiểu rộng, chính là dùng đức khiêm nhường mà dung nạp người khác như câu chuyện khổng tử bái cậu thiếu niên hạng thác làm thầy.